không xinh nhưng mà biết thế nào là ảo tuy không hoàn hảo nhưng mà không lừa đảo một ai một là mày bị điên hả hoặc là ngu ngốc à, okay. Ê, à. Xin hiểu bạn, điện thoại iPhone 12 mới vừa ra mắt à, Hôm nay mình sẽ gọi là hát karaoke bằng iPhone 12 Tuy không xinh, nhưng mà biết thế nào là ảo à. Ok bạn ơi Ok và hello xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh youtube của mình nè Và mình là Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ Thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi Và kế bên mình xin giới thiệu bạn đó chính là Một nhân vật rất là nổi tiếng Rất là cute Rất là dễ thương Bé Cam Bé Cam Ê, nhầm, nhầm, nhầm, nhầm. Bé Sam Chứ không phải là bé Sa nha bạn nha Bé Sam à không quen tôi luôn á trời ơi trời ơi chào mấy bạn là phải kiểu xin chào cô chú xin chào các bạn phải vậy không dạ. Thôi mệt quá Thì ok bạn ơi Hôm nay nè Mình sẽ cùng với Sammy Bọn mình sẽ cùng nhau review đồ ăn nha các bạn nha Để nhìn đây Tên tên tên tên Quá trời đồ ăn luôn Đúng rồi Cái này đồ ăn á Đây kẹo đánh răng nè mọi người Bút chì nè Điện thoại nè Đây phấn bạn Việt Nam nè đó Trời đây keo nè Trời ơi chắc chắn sẽ có nhiều bạn nhìn mấy cái chai nè mấy bạn suy nghĩ trong đầu đây là gì cái này có thể gọi là chai kem đánh răng hoặc là cái này là chai hồ chẳng hạn thật ra không phải đâu bạn cái này là kẹo đó nhìn lạ không Ui Thích thực sự Kẹo mà có hình y như cái chai kem đánh răng luôn bạn ơi Xịn thực sự Ờ ok Rồi Hoặc là ở chỗ này Mình có một cái con iPhone 12 hai, <laughs> Thật ra cũng Mẹ là dữ. kẹo Thật ra cũng là kẹo luôn nha bạn nha Ok thì hôm nay mình sẽ cùng với Sammy review hết cái đống kẹo này nha bạn nha Ủa nhưng mà kẹo này là kẹo của nước nào Sim? Kẹo này là của nước Nhật Bản Ồ, của Nhật Bản nha Ồ, hợp lý Ôi, hàng gì nó rất là đắt luôn bạn ơi bạn coi nè Ở đây nè, mình có một cái hộp đâu ta à, Đây, một cái hộp kẹo Nó bé tẹo như thế này à Mà giá của nó đến tận hơn 100 ngàn luôn bạn ơi Cực kỳ đắt luôn Đó, thì ok, hôm nay mình sẽ cùng với Sammy review nha Và trước khi vào video nè Các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share Và nhớ nút subscribe, đăng ký hội cho kênh youtube của mình Cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của anh Mr. Dịch Mày bị điên à? à? Nhầm lộn, của anh, à, nhầm, của, của chị, à, không Ủa mình gì, lâu lắm rồi đi nhá của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha okay. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày Rồi, còn bây giờ chúng ta không nói nhiều nữa Chúng ta vào video nào Let's go yeah. Rồi, ok bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ ăn uh, món kẹo đầu tiên Đó chính là kẹo uh, oh yeah. của Minion Đó, nhìn y hệt như cây kem đánh răng luôn bạn ơi Nhưng mà không biết mùi vị của nó sẽ như thế nào đây thì cái kẹo này mình mua ở siêu thị hết 80 ngàn Trời ơi Cái kem đăng răng 80 ngàn luôn có một cái cây bé tí tẹo thế này thôi mà 80 ngàn luôn á bạn Ghê chưa Trời ơi Giờ mình sẽ mở ra thử nha Mở ra nè Ui Nhìn thích thật sự bạn ạ à. Đấy sợ mở ra ui nhìn y hệt như Ê, ra là kem là cái bót đánh răng không y hệt cái kem đánh răng luôn bạn ơi phải nồi thật ok để xem coi để mấy bạn coi nè ôi trời eo ơi nhìn nó y hệt cái đánh răng luôn bạn ơi chắc tôi lấy cái bàn chả đánh răng tôi đánh răng được luôn á trời wait a minute tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ wow wow vậy wow ngon thôi mùi vị ngon lắm luôn á nè nè nè không tin hả thử thử thử thử thử thử đi mọi người nhìn nha cái này nó rất dũng xì lam nha mọi người nhìn nè ui thơm lắm luôn á <laughs> ngon ngon mà mình thề với bạn nha cái này mà bỏ chung với bánh mì là ăn được đúng không sam sam sam có bánh mì không <laughs> có có không lấy lấy lấy nhanh lên lấy đúng không ăn được rồi ngon ngon ăn được ăn được được đây là bạn tin tin ngon cực kỳ nói, nói chung là ăn cũng rất là ngon luôn ừ, được ngon ngon nó có có mùi y hệt như là mùi ờ, banana thiệt luôn bạn nhìn mùi mùi, mùi chuối á kiểu như sao nó cực kỳ thơm luôn nha đúng là đồ của nhật bản gọi là rất là tốt <laughs> ok tiếp theo nữa là em Ủa? em lấy màu xanh tôi lấy màu đỏ đi tôi là lửa ông là băng đi đó. À, để xem coi cái này thì mình không biết nó là vị gì hết ừ. cái này thì mình nhìn là mình biết là vị chuối nè đó của Mideon nè còn cái này là có hình cuisine thôi ông lấy ông ông lấy màu đỏ đi cho nó nam tính từ từ bà nội <laughs> mở từng cái mà <laughs> trời muốn mở hết luôn từ từ để á đi giật ra thì cái răng mắt rồi mới ghê ok cuối cùng cũng mở không mở được các bạn ok cuối cùng cũng mở được rồi các bạn ơi ok rồi bây giờ mình sẽ khui nó ra nè ôi nhìn y hệt như cây kem đánh răng luôn các bạn ơi à, trời ơi trời còn cái màu xanh màu xanh thì giống cái chai hồ hơn các bạn ơi à. màu xanh là vị gì vậy tôi không biết nữa nó có màu xanh không ôi thơm không thơm thơm lắm bạn ơi ui các bạn coi nè cái màu của nó y hệt như như là cái cái cái màu của cái chai này luôn nhưng mà hình như nó vàng màu hơn các bạn ơi nó vàng vàng hơn nè ừ mùi gì ta lão quá mình sẽ thử nha mình sẽ thử nha mình sẽ bóp nó ra rồi mùi nó hơi hơi giống mùi xoài Hả? mà cũng ngăn mà cũng hơi hơi giống mùi táo kỳ vậy ủa mà cũng có chút chút mùi nho cuối cùng đó là mùi gì ta thử coi Kỳ sao thử đi trời không tôi thích đâu kìa à. hôm nay bọn mình sẽ ăn kem đánh răng nha bạn thử đi à. cắn cái cắn cái thơm không <laughs> ủa <laughs> sao sam ăn cái gì sam cũng nhăn mặt hết rồi các bạn ơi kỹ đã thôi rồi mình sẽ cho cho sim ăn thử miếng coi để coi coi sim cảm nhận thế nào đưa đưa điện thoại cho tôi quay cho tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả mùi vị thế nào sim tôi <laughs> sao nhìn mặt sim kiểu cũng sợ vậy ngon mà nó pha nhiều cái mà người kiểu là nho chuối xong cái gì nó trộn hết trơn luôn á nó, ừ. nó nó nó tùm lum la luôn á ừ. đấy mình mình ôi trời mình ăn mà nó nó bị nhạt ý Đứt thời... luôn à không cái này giống như là kẹo cao su vậy các bạn nó nó mình ăn xong là nó bị nhạt á mình phải nhả ra không được nuốt nha cái này không được nuốt nha oh no. Ông phải sợ quá Bà nuốt xong rồi bà tôi đưa đây Ủa xin trời xong rồi Tí tôi ra mất ờ, rồi Xong rồi Mấy thanh niên này nuốt luôn mấy bạn ơi Cái này là kẹo cao su Mấy bạn nhỏ nên nhớ nè Ăn kẹo cao su là không được nuốt nha Nuốt là nó dính trong bao tử luôn á Trời nè, ơi vô thủ bóng bóng này tao đó coi xin nó thủ bóng bóng nè Thôi là ừ. trời Ok Rồi Chai tiếp theo là chai màu đỏ nha các bạn nha Đây chai màu đỏ uhm, Ok Mình thử Màu đỏ chứng tỏ yêu ta Ok mở ra được rồi nè À Rồi ok Chúng ta sẽ cùng nhau xem coi bên trong của nó là màu gì nha mấy bạn nha Bớt ra nè Ủa nó vàng hơn Ủa nó y hệt như cái này luôn á Nó không dạ khác gì luôn á Vàng dạ hơn biển nữa Đi ra cao Đi ra Đi ra Ui ui Ok mình sẽ thử nha Ô su Mùi coca cola Ồ, Mùi coca khá là thơm luôn Thử đi Nhìn nhiều tí không được nuốt nha ủa khoan hình như cái này nuốt được cái này nuốt được chỉ có cái cái cái, cái màu xanh này là không nuốt được thôi các bạn ơi ừ. ừ. thơm lắm luôn á ui ngon ngon cho người quay phim ăn quá thôi cái này ngon mình giữ lại đi đừng cho quay phim <laughs> đừng cho quay phim ăn thôi giỡn thôi nào quay phim ăn thử đi ăn được cái này nuốt được mềm mềm mềm mềm hình như có không nước được được mà được cái này nó mềm đâu Mềm nên là mềm Rất là các bạn rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cây bút chì nha các bạn nha Từ nãy giờ bọn mình đã ăn xong ba loại kẹo có hình cây kem đánh răng rồi Bây giờ mình sẽ chuyển qua ăn cái kẹo có hình cây bút chì nha các bạn nha Đó bây giờ mình sẽ mở ra nè Ui hình cây bút chì là có cuisine cậu bé bút chì trong đây luôn à, Mở nó ra nha à, Ui bạn coi nè Kẹo hình tròn Ô, Nhiều màu ghê luôn á ui xịn vậy ok bây giờ sam chọn màu đi không rồi sim chọn màu đi màu xanh là cây ok tôi sẽ chọn màu vàng à hình như màu vàng mình nghĩ sẽ là vị chanh hoặc là vị chuối hoặc vị xài kẹo cứng mà kẹo à, cái này cứng quá à trời ơi ăn khô quá mình tưởng kẹo này nó sẽ mềm mềm bạn ơi ai về đâu cứng ngắt à cắn vô muốn gãy răng luôn á nhưng mà sim với sam cho kẹo này chấm được mấy điểm chắc là cỡ ba điểm thôi ba điểm hả ba điểm luôn thật luôn cứng quá chắc um, tôi cho 5 điểm đi kẹo này nó cũng ngon nhưng mà nó hơi cứng các bạn ơi cắn nãy mình tưởng kẹo mềm mình cắn ờ. cái mạnh nó gãy răng luôn rồi nè đâu quá đâu nhả ra ok duyên <laughs> còn à, mấy kẹo này à, sim sam chấm được mấy điểm năm điểm năm điểm hả tôi à. chấm cho kẹo này được 8 điểm rồi ok rồi tiếp theo mình sẽ đến với kẹo iphone 12 hai iphone 12 ok bây giờ xé cái iphone nè đập cái iphone nè à. đập hộp đập cái iphone đó bạn ơi à quên trên iphone bạn thấy là có cả gọi là người ta bản đồ chụp ảnh rồi có cả gọi là meetup người ta là youtube mà đây có meetup các bạn ơi <laughs> ok mình sẽ tháo nó ra nè đấy ủa sao sao bên ngoài nó nó bên ngoài nó đẹp quá mà bên trong nó xấu quá bạn nó xấu quắc luôn đó <laughs> là chơi rồi sam sam chọn viên đi mở mở ra đi rồi chọn ủa còn còn mở ra thêm lần còn nữa chứ ông nội ôi vẫn còn thêm lớp nữa nè ôi ôi trời nè bạn coi nè đó những viên kẹo của nó hơi thơm á tôi gửi hơi thơm á mềm mềm đúng không cái này mềm á không biết có mềm không nữa ăn thử đi ngon không dạ. ok mình hỏi ngon không xong sao kêu dở ok cái này mềm thì bạn ơi mình bếp mình mình mình bóp nó lại được nè nó rất là mềm luôn nha What the hell? Kẹo này dở quá bạn ơi Kẹo oh. mươi 15 ngàn mọi người Hàng gì á, cái kẹo này có 15 ngàn à Còn trong khi mấy cái kẹo này Dỗ toàn gọi là mấy chục ngàn không à Kẹo này dở ẹt luôn á, xin muốn thử không? mua nha, mọi người không nên mua cái này nha Xin muốn thử không? Đủ tiền quá À, dở quá Trời ơi cái kẹo này cực kỳ dở cái kẹo này không điểm kẹo này quá dở không được no no không không không dở thôi chúng ta coi như là bỏ cái iphone bye bye. Bye cái iphone 12 đi iphone 12 dở rồi đồ phát chắc luôn iphone 12 đồ đồ đồ phát rồi ok tiếp theo chúng ta phấn sẽ cùng nhau đến với phấn bản đó cái này là cái hộp y hệt như cái hộp phấn luôn các bạn ơi và có in hình xin cậu bé bút chì nè à. nhiều xin okay. quá rồi. Mình sẽ mở ra nha Rồi y chang hộp phận luôn Xin cậu bé bút chì Ui đằng sau lưng là in rất là nhiều hình xin cậu bé bút chì luôn bạn ơi Quá à. trời hình luôn Wow Ok Mở này cho mọi người thấy cái nút mở này Bây giờ là có cái nút mở ở đây nè Chúng ta sẽ kéo nó lên Kéo nó lên Ui Ui Ô Nhìn nè Mở là nó sẽ cho mình một cái lỗ ở đây Xong mình chỉ cần đổ kẹo ra Ui xịn dữ Nè nè Sam Sam đưa tay đây ui, ui. nè xem xem đôi tay đây miếng ngon không nó sợ quá à xui vậy vậy sao siêu không được ạ ồ xin được cục màu trắng các bạn ơi ừ, ok màu xanh sau đó mình sẽ đóng nó lại đã ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử viên kẹo này nha các bạn nha rồi mình được mọi màu xanh nha mọi người cẩn thận <laughs> kẹo này cũng cứng các bạn ơi cứng ngắt luôn á rồi à, muốn gãy răng luôn trời ô ô một cắn được kìa cắn không được không cắn được cứng quá oh, no. mình thời với bạn luôn kẹo này nó đã cứng rồi kẹo này cứng gấp 10 lần mà, mà cái kẹo này cứng gấp 10 lần luôn cắn gãy răng luôn không được luôn á trời rồi không nha mà mùi của nó thì lại rất là thơm rất là ngon ngon ngon ngon cái mùi nó ăn cái mùi của nó ăn ăn ăn được mày bị đen à cái hộp kẹo này có một cái này rất là đặc biệt mình sẽ cho bạn xem bạn xem đây chính là cuisine nó chỉ cần đẩy xuống cuisine nó mong ra đó nè đẩy lên là cô xin sẽ không bị ló mông đẩy xuống là cô xin sẽ ló mông ra à. <laughs> nhìn bữa gì đâu luôn trời không ừ. không có được cứng quá Trời đất ơi Kẹo này khá là cứng mấy bạn ạ à. Gì mà khá là cứng Trời trời Đây để mình để mình Cái cảm nhận của Simi sau khi ăn xong cái cái cái kẹo uh, hình uh, à, cuisine Ờ thì à, mình sẽ cho bạn biết sự rồi nhé Mình mới cắn một cái thì cái viên còn lại nó bay luôn What? Tức là hai viên nó bay hai nơi luôn các bạn <laughs> Trời ơi nếu như các bạn không biết thì Simi mới vừa làm răng xong bạn ơi Simi cắn cái kẹo này vô xong chắc tí chắc chắc tí nữa là gãy răng luôn răng đó bạn kẹo đâu răng rồi rồi xong gãy răng luôn rồi trời ơi trời Trời ơi Rồi ok Tiếp theo nữa chúng ta sẽ ăn đến à, một cái kẹo Thì à, cái kẹo này nhìn nó giống như là một cái hộp cá hộp vậy bạn Đó hoặc là một hộp cá mồi á à, mấy cái hộp thịt đồ cái kiểu á à, thì giá của cái hộp này là khoảng 60 ngàn các bạn ơi Ôi, sắc thì là 60 thôi hả tôi tưởng đắt 60 ngàn ok bây giờ mình sẽ mở nó ra nha Ôi, cả người người ta dán rất là kỹ luôn rồi ok ủa mà khoan cái nắp cái này mở sao mở ra mở nắp ra thôi đó mở nắp này ra hả ừ, đúng rồi đừng đúng tay á bật ra thôi bật ra thôi à được được được được mà cái gì vậy? Không được Để tôi Cứng quá à Mẹ đến nó gãy móng tay luôn nè à, để phong, để phong Để sao luôn Nani? <laughs> Anh kẹo một củ sợi sợi mọi người mọi người đi Mọi đừng quên like Like video này cho phong thật nha Vì sự cực khổ của phong nha Chắc gãy răng quá à Mở khó á bạn ơi Sao được vậy? ok và cuối cùng nó cũng bung được cái nắp của nó ra nha trời ơi là trời kẹo cho trẻ em mà nó nó, nó khóa cứng ngắc vậy sao tháo được mình các bạn coi nè mình nè có bắp cuồn cuộn thế này mà tháo còn không được thì làm sao con nít tháo được trời trời ơi trời à, khoan đây thì à, bên trong thì chúng ta được những viên kẹo nhìn rất là đẹp luôn nhìn giống như là những uh, viên đá gọi là phép thuật vậy các bạn này coi nè đó rất là nhiều màu luôn ok thì sim chọn màu đi từ từ ăn nha để mình quay coi sim ăn như thế nào ok sam chọn màu đỏ ok mình sẽ chọn màu tím thì à, mình sẽ ăn trước nha thì đầu tiên thì mình sẽ xem thử coi kẹo này khá là cứng mấy bạn ạ à, không có mềm nha ờ. mình cắn ngậm thôi kẹo trộn ngậm thôi ừ. hương vị của mình là có màu tím cho nên vị của nó là vị nho bạn ơi rất là thơm luôn rồi sam thử coi màu đỏ này thì sam đỏ có hai vị vị dưa hấu và vị dâu tây đó ừ. dâu ngon vâng, cái này ngon ngon hả ờ bây giờ mình sẽ thử cái viên màu trắng này là màu gì nha mọi người à không vị gì nha mọi người à mình nghĩ rằng là cái viên này sẽ có vị sữa hoặc là vị vani uhm. vị vải vị vải á ôi ừ. vải thì thường rất là thơm luôn á uhm, trời ngon quá trời chắc cái này là uhm, đúng ngon, ngon, nhất mọi người rồi ok, vậy là coi như là bọn mình phải công nhận là kẹo này ngon Sim được Sim chấm cho kẹo này được mấy điểm Kẹo này phải là 9 trên 10, nó ngon 9 trên 10 điểm luôn, ghê Rồi ok bạn ơi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một loại kẹo có thể nói là đặc biệt nhất trong ngày hôm nay Đan đan đan đây là một cái hộp kẹo mà có thể dùng để gọi là làm thành đồ chơi luôn bạn ơi bạn coi nè bạn coi nè and đấy bạn coi nè and dừng đó ghê không and dừng xịn chưa ồ oh, cái này cực kỳ xịn luôn các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ thử gọi là mở cái hộp này ra nha à, ok ok mở nè rồi ok mở ra xong thì chúng ta sẽ mở cái hộp ở phía trên ra cái hộp phía trên à, cái hộp này khó mở quá vậy nhẹ nhẹ nha Đừng bước. á à đây mở được rồi nè các bạn ơi ok rồi cái này là cái gì đây à bên trong này các bạn khi mình chỉ cần đẩy cái cái cái cái cần gạt này xuống thì nó sẽ mở ra một cái lỗ và viên kẹo khi mà mình đổ kẹo trong đây thì nó sẽ bị rơi xuống dưới à hiểu rồi hiểu rồi à. ok đổ kẹo vào đây được không nhở Ok bạn ơi à. Sau khi mà chúng ta bỏ kẹo bên trong xong thì nhìn nó sẽ như thế này nè Rất là đẹp luôn Rồi ok Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau chơi trò chơi nha Sim Sim quay lại gần đây nè Quay gần đây đây, chúng ta hãy xem đây Đầu tiên thì mình chỉ cần gạt cái cần gạt này xuống And... Mở ra Ô, mình được à, gọi là hình mấy con cá nè Sau đó mình sẽ mở cái hộp dưới này ra Bên trong của nó sẽ có viên kẹo Con Xui xẹo để tôi Không có để, để tôi Ông không kẹo ăn rồi Ôi Sam thì được một viên kẹo Còn mình không được Gì kỳ vậy ừ. Kẹo màu vàng hả Ăn coi ngon không cứng ngắc <laughs> cứng nữa các bạn ơi ừ. không ngon hả ngon không kẹo này dũng kẹo bút gì ủa hai viên kẹo này là một luôn hả ừ, dũng ủa kỳ à ok thôi không sao nhưng mà chơi được là vui, vui rồi mà. đấy bạn coi mình là tiết lực mình nha Hả? <laughs> để tôi để tôi không được nhiều rồi đến tôi nha à ờ à, bây giờ mình vẫn còn cái hộp màu hồng nè luôn. mình Tôi sẽ luôn. mở cho sam cái hộp màu hồng này nha ok mèo simmy đang thích cái hộp màu hồng này lắm mấy bạn ơi simmy từ nãy giờ cứ cứ xin mình kêu rằng là phong ơi tí nó phong quay video xong phong cho mình cái hộp màu hồng này nha nhưng mà các bạn hãy nghĩ đi có nên cho Simon bởi vì cái hộp này các bạn biết biết bao nhiêu tiền không hơn 100 ngàn một hộp lận á cho nên mấy bạn có muốn mình tặng cái hộp này cho Sim không thì bạn nhớ comment bên dưới nha không vậy like video thật nhiều nha à đúng rồi like video nếu như video này được 10 ngàn like thì mình mới tặng cho Sim còn không thì mình không tặng đâu ờ, thấy không ở đây hình con hình có một nè đó nên mình rất thích con này luôn mà nó Sim okay. Phong này rồi đó. bây giờ mình sẽ mở bịch kẹo của nó ra cái bịch cái hộp này thì cái hộp này y hệt nhau luôn các bạn ơi hai hộp y hệt nhau rồi à. Ồ, nhiều quá rồi ok bây giờ mình sẽ cầm hộp màu xanh sam sẽ cầm hộp màu hồng đó mình là nam tính mình sẽ dùng hộp màu xanh ok rồi xin mời sam à, quay trước rồi nha ủa không được rồi không được kẹo rồi ok đến lượt mình nè sim quay gần gần đây xíu nha ok hai sa ô mình đã được một viên kẹo à, viên kẹo màu hồng ăn nhâm tơ vậy à? <laughs> cái kẹo này nó giống như là mấy cái kẹo mà một hai ngàn mua ở ngoài chợ vậy các bạn ăn không ngon mình nghĩ rằng là cái hộp này chắc là 100 ngàn á là do là do cái hộp thôi cái hộp này nhìn khá là đặc biệt có thể chơi được có thể dùng để làm đồ đồ chơi chơi chơi được cho nên là nó mới đắt thôi chứ kẹo thì nó ăn không ngon bạn ơi cái hộp này thì cái hộp này á, thì kẹo thì mình nghĩ là mình sẽ, cho khoảng 5 điểm thôi ok rồi tới được sam rồi luôn nè Ủa xong có kỳ vậy? Trời ơi Sammy không không xoay nãy giờ không được gì thôi mình đưa mình đưa cho Sim đây nè, Sim Sim làm thử đi. Rồi ok bây giờ tới lượt Sim sẽ ờ, mở cái hộp này nha các bạn nha. Ok để coi Sim sẽ như thế nào đây. Cái này có nói à, được không vậy? Lại lại từ từ. Không có. Trời ơi này xui vậy mình thử làm nhiều lần nha các bạn. Ủa này bị bị mắc kẹt hay sao vậy? Đúng không? Ờ. Ủa làm gì có chuyện mà trời nè nè nè trời đất ơi ok được rồi nè bạn ơi trời ơi là trời rồi sim ăn ăn thử kẹo đi xanh nè à? dở hả nó dở ờ, thật sự luôn các bạn nó như kẹo ngoài chợ hai ngào luôn á ờ kẹo này ăn rất là dở luôn không ngon nó chỉ được có cái cái cái hộp của nó rất là đẹp cái hộp của nó thì rất là đẹp các bạn ơi nhưng mà kẹo thì ăn này rất là dở không ngon ok Ok bạn ơi và sau khi mà mình thử xong những cái loại kẹo rồi, rồi thì mình đã rút ra được một điều chính là những cái kẹo mà những cái hộp là nhìn nó khá là xấu nhưng mà kẹo bên trong thì ăn cực kỳ ngon đó cái hộp này bạn thấy là đâu có đẹp đâu nhưng mà ăn rất là ngon còn cái hộp này á cái hộp rất là đẹp nhưng mà kẹo ăn thì lại y như là kẹo có một hai ngàn gì á dở ẹt à nhưng mà nếu mà nói ra thì ờ, mình vẫn thích cái hộp này hơn thì cái hộp này có thể dùng để làm đồ chơi được á cho nên bạn nào mà thích ăn kẹo ngon hãy mua hộp này bạn nào thích mà kẹo mua về để làm đồ đồ làm đồ chơi á thì bạn hãy mua cái hộp này nha ok thì cái hộp này mình chấm 10 điểm luôn mày ơi kẹo này cực kỳ ngon mình sẽ đem nó về mình ăn mình thôi mày nói gì nói đi thằng vô văn hóa